Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đốt lò trong hội nghị Trung ương 3. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào ngày mùng 6 tháng 7 thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành một phiên họp của Ban chấp hành Trung ương đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ. Ban chấp hành Trung ương đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên ủy viên Trung ương đảng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, ủy viên Trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bình Dương. Bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ 2010 đến 2015, 2015 đến 2020 và 2020 đến 2025, tuổi trẻ đưa tin. Ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương vào ngày 29 tháng 4 năm nay đã nhận mức án 11 năm tù trong vụ sai phạm liên quan chuyển nhượng đất vàng Ông Hoàng và cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hiện đang bị truy nã bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan tới một khu đất rộng 6.008m2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cáo trạng nói ông là người đóng vai trò chỉ đạo chuyển quyền sử dụng khu đất là tài sản nhà nước sang tài sản tư nhân trái pháp luật. Cũng liên quan tới đất vàng, Ông Trần Văn Nam bị cho là có các vi phạm liên quan tới một vụ án của một doanh nghiệp, có vốn chi phối thuộc tỉnh ủy Bình Dương. Ông Trần Văn Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của đảng, nhà nước tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương, Tổng Công ty mùng 3 tháng 2, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm, gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của đảng, nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng bị khởi tố hình sự, truyền thông Việt Nam đưa tin. Vào ngày 30 tháng 6, Bộ Công an Việt Nam ngày tiến hành khởi tố bắt giam 6 lãnh đạo và cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương liên quan tới vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của đảng – nhà nước tại Tổng Công ty mùng 3 tháng 2. Quyết định khởi tố các bị can kể trên được đưa ra sau khoảng 2 tuần kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì một phiên họp vào ngày 18 tháng 6 thi hành kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh này. Những sai phạm liên quan việc quản lý, sử dụng đất, tài sản tại tổng công ty mùng 3 tháng 2 được cơ quan chức năng chỉ ra liên quan các nội dung việc để các khu đất 4 ba ta khu đô thị Tân Phú và khu đất 145 ha dự án sân gót tầng do doanh nghiệp thuộc tỉnh ủy quản lý này đã chuyển về doanh nghiệp tư nhân, truyền thông Việt Nam đưa tin. Tính đến nay, tổng số bị can của vụ án liên quan tới vụ án bán đất này đã lên tới 17 người. Đảng kiện toàn nhân sự lãnh đạo để củng cố chức năng toàn trị và những thách thức. Hội nghị Trung ương 3 đang diễn ra từ ngày mùng 5 tháng 7 năm 2021 tại Hà Nội để tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo sau những bất ổn thể chế. Quá trình này là trọng tâm, đang tạo ra sự thay đổi quyết liệt nhưng đồng thời chứa đựng những thách thức chủ yếu. Đang xen thử nghiệm Công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo vẫn mang nặng tính hình thức, đảng chọn quốc hội bầu, nhưng có đang xen những thử nghiệm táo bạo và quyết đoán về điều động và luân chuyển các ủy viên trung ương. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 1 năm 2021 đánh dấu chấm dứt, nhìn từ bề ngoài, sự chia rẽ trong nội bộ. Quyền lực đảng vượt qua những quy định về giới hạn nhiệm kỳ và tuổi, được tập trung cao độ vào tay Tổng bí thư đảng. Bộ Chính trị, Ban bí thư với cơ cấu ưu tiên quyền lực như các ban nội chính, kiểm tra tổ chức, an ninh, quân đội thiên và sức mạnh nhằm thực hiện các giải pháp nêu trên bất chấp nguyên tắc tập thể lãnh đạo. 200 ủy viên Ban chấp hành Trung ương được sàng lọc, trong đó hơn một nửa là mới và chủ yếu là ở trung ương, lãnh đạo là bí thư các tỉnh chiếm khoảng 1 phần 3. Kiện toàn nhân sự lãnh đạo đang tiếp tục đối với bộ máy nhà nước, nhưng mang nặng tính hình thức. Đây là quá trình hiện thực hóa, hợp pháp hóa các nhân sự của đảng Cộng sản đối với chính phủ, quốc hội và các cơ quan đoàn thể trong hệ thống chính trị. Tại Hội nghị Trung ương 2 tháng 3 2021, các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan nhà nước đã được xác định ngay Hội nghị Trung ương 3 tháng 7 năm 2021 sẽ xem xét và thông qua 23 chức danh còn lại để giới thiệu cho Quốc hội khóa 15 bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất. Thực ra, những động thái thay đổi nhân sự lãnh đạo đã và đang diễn ra trước và sau đại hội 13 mà không phụ thuộc vào các hội nghị trung ương về công tác cán bộ. Ngoài những cơ cấu nhân sự được công khai, sự luân chuyển nhân sự giữa tổ chức chuyên trách đảng, các lãnh đạo chính trị và chính phủ, cơ quan điều hành, các nhà kỹ trị phản ánh xu hướng củng cố chức năng toàn trị, đảng đang dần quay lại nắm kinh tế. Chẳng hạn, một số trường hợp điển hình như ông thống đốc ngân hàng nhà nước được điều động trước đại hội 13 giữ chức chánh văn phòng trung ương, ông bộ trưởng công thương giữ chức trưởng ban kinh tế và gần đây, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2021, hai ông Nguyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, hai ngân hàng lớn của Việt Nam, Vietcombank và Vietinbank đã nhận quyết định điều động làm bí thư tỉnh Hậu Giang và bí thư tỉnh Bến Tre. Liệu đây có là sự thử nghiệm? Một bước đệm cho ý đồ lâu dài rằng đảng sẽ quyết tâm lãnh đạo thị trường đồng thời kiểm soát cán bộ lãnh đạo, ngăn chặn suy thoái. Sự chia rẽ Sự chia rẽ trong nội bộ vừa là nguyên nhân vừa là hậu quả của quá trình kiện toàn nhân sự lãnh đạo – về nguyên lý, kiện toàn là sự sàng lọc cán bộ lãnh đạo có nguy cơ suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống và xây dựng bộ máy cai trị trong sạch, năng lực hướng đến đảng mạnh và nhà nước mạnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng quá trình này rất phức tạp và mang tính đặc thù xuất phát từ những bất ổn thể chế, được tích tụ trong nhiều năm mà biểu hiện rõ rệt ra bên ngoài là sự chia rẽ sâu sắc trong bộ máy lãnh đạo ở cấp cao nhất của đảng và chính phủ, mà đỉnh điểm là quyền lực tuyệt đối của Tổng Bí Thư đang bị thách thức bởi Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ 11-2011 đến 2016. Sự chia rẽ này bắt nguồn từ những thay đổi để đáp ứng yêu cầu thực hiện chủ trương đổi mới, trong đó các công cụ quản lý kinh tế tập trung bị bãi bỏ và cơ chế thị trường được khuyến khích. Trước hết, sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn và chuyên môn hóa chức năng của các nhánh quyền lực trong bộ máy nhà nước, hành pháp, Lập pháp và tư pháp mặc dù dưới sự lãnh đạo của đảng cũng vẫn chia tách một cách tương đối, sự phân cấp giữa trung ương và địa phương ngày càng sâu sắc và rõ ràng hơn. Đồng thời với quá trình này, việc đề bạt cán bộ vào các cương vị lãnh đạo cũng ngày càng dựa vào thành tích, năng lực kỹ trị hơn là sự trung thành với lý tưởng hay lãnh tụ. Hệ quả là sự xuất hiện một bộ phận quan chức, đặc biệt nhân sự chính phủ, có quyền và cần tiền, đã hư hỏng khi không thoát khỏi sự cám dỗ, Thách thức chủ yếu Phá vỡ chuẩn nguyên tắc chuyển giao quyền lực và dân chủ trong sinh hoạt nội bộ đảng, khoảng chống kế vị, hiệu ứng từ chiến dịch đúc lò, song trùng chức năng lãnh đạo của đảng và sự điều hành của chính phủ, ngộ nhận về năng lực bộ máy là những thách thức chủ yếu đối với kiện toàn nhân sự lãnh đạo. Các giới hạn tuổi và nhiệm kỳ về chuyển giao quyền lực bị phá vỡ, các trường hợp đặc biệt nhiều hơn có thể tạo ra tiền lệ xấu. Ông Tổng Bí Thư đang ở đỉnh cao quyền lực, và đang đặt cực triển vọng của đất nước vào chính bản thân ông, nhưng hạn chế về sức khỏe và tuổi tác khiến cho việc chuyển giao quyền lực ở nhiệm kỳ khóa 13 là khó tránh khỏi, và cuộc cạnh tranh trong giới lãnh đạo cao cấp để thể hiện lòng trung thành và giành quyền kế vị có thể chứa đựng bất ổn. Quá trình chống tham nhũng quyết liệt, chiến dịch đốt lò đang thử thách sự trung thành của quan chức trong bộ máy. Cho dù kéo dài nhiệm kỳ lãnh đạo đảng với sứ mệnh làm trong sạch đội ngũ, nhưng việc trừng phạt nhiều lãnh đạo vì lý do định tính như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng kỷ cương, nể năng làm cho nhiều cán bộ cảm thấy phân vân, không biết sự ưu tiên cải cách là gì và không có vị trí cao, trung cấp nào có thể an toàn và không ai muốn thử nghiệm. Mặc dù sự thanh lọc được mô tả là tâm phục khẩu phục, nhưng một cảm xúc gây thù hơn là thân tính đang bao trùm. Lòng trung thành chính trị, ngay cả dưới các chế độ chuyên chế, cũng có thể thay đổi. Những thay đổi về nhân sự lãnh đạo diễn ra quyết đoán hơn, các quyết định thay thế, luân chuyển giữa các vị trí chuyên trách đảng và kỹ trị được thực thi nhanh chóng từ cấp cao nhất như Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm mục đích củng cố chức năng toàn trị đang hạn chế dân chủ nội bộ. Hơn thế, những thay đổi này dường như không gặp phải sự phản kháng đáng kể nào từ giới lãnh đạo do nỗi sợ hãi bị trừng phạt và từ dân chúng vốn thụ động tham gia chính trị, Điều này không thể phản ánh năng lực lãnh đạo của đảng. Bởi vậy, những tác động của chính sách cần có thời gian kiểm định. Tuy nhiên, về nguyên tắc, quyền lực tập trung để củng cố chức năng toàn trị, trong đó đảng nỗ lực quay lại nắm quyền chỉ đạo kinh tế, có thể tạo ra sự song trùng, trồng chéo, thậm chí rối loạn phối hợp giữa các thể chế trong hệ thống chính trị, làm trì hoãn kéo dài các dự luật liên quan đến nhân quyền như hội họp, biểu tình. Thực tế cho thấy mỗi khi có khủng hoảng, thì phản ứng tất yếu của mô hình toàn trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là quyền lực lại được tập trung cao hơn để đối phó. Khi chuyển kinh tế sang thị trường, động lực tăng trưởng được khuyến khích, một mô hình chuyên chế, bớt toàn trị hơn, được quan sát thấy nhưng không phản ánh quá trình dân chủ hóa. Các công hội châu Á, sau thành công về kinh tế, đã chuyển đổi sang thể chế dân chủ, nhưng đó không là bài học cho các nước cộng sản mô hình Trung Quốc đang phản ánh sự chuyển động ngược từ chuyên chế sang toàn trị mà Việt Nam là bản sao. Ý thức hệ chủ nghĩa xã hội giáo đều thường được diễn giải có lợi cho chế độ, trong đó bộ máy nhân sự đặc quyền luôn là ưu tiên đảm bảo sự tồn vong của nó. Kết quả ngắn hạn của những thay đổi tùy thuộc nhiều vào các chính trị ra và ý chí đeo bám quyền lực của họ, mặc dù họ không thể cai trị mãi được.